Bây giờ sẽ là tên gì? Hello teacher. Hey guys. Hello. Hello teacher. Hi everybody. Hello teacher. Hello hey everybody. Teacher. Hello teacher. Hello teacher. Hello teacher. Nice to see you today, everybody. How are you guys? I'm fine, thank you. Hello guys. I'm fine, thank you. Today is Friday. And we name. Good evening, teacher. Good evening right now. Nice to see you. Hello, guys. Good. Yes. Hello. Hello. Hello, guys. Hello, Hello. Nice to see you. Oh, really? Your mother's birthday? Did you have a birthday party? Did your mom had a birthday party? Did you have a birthday cake for your mom? in the evening, I'm watching TV late. Oh, you're watching TV. Uh -huh. so now you join the class to study for one hour. Hello. Okay. Hello, nice to see everybody here today. Very crowded. Oh, wait, I need to tell you something about the time. Hello, nice to see you, Tom. Nice to see you. Hello, Hello guys. Yeah. Very nice to see Hello, you. Hello, teacher. Hello, everybody. Nice to see Hello, you guys teacher. today. Okay. Hello. Now, um, before we start the class, I have something to say. À, có rất là nhiều bạn hay nhắn tin cho cô vào trước giờ học à, và hỏi cô là cho xin vào mà các bạn nhắn rất là sớm từ tầm 8 rưỡi là bắt mà nhiều bạn đã bắt đầu nhắn cô rồi. Nhưng mà tụi con nhớ là à, lớp mình sẽ bắt đầu khoảng 8 giờ đúng không 8 giờ mình bắt đầu thì có thể là tầm 7 giờ 55 7 giờ 50 mấy á, thì cô sẽ cho các bạn vào 7 giờ 55 57 gì đó cô sẽ cho các bạn vào khi mà lớp đã đủ 100 trăm người vào rồi đó à, hoặc là đến gần giờ dạy thì cô mới cho các bạn đồng loạt vào được ok bởi vì nếu mà cô cho các tụi con vào sớm quá ví dụ như 8 giờ 45 đi thì tụi con sẽ ngồi đợi rất là lâu ok mình cũng đợi các bạn rất là lâu cho nên là mình sẽ vào chung một lúc luôn ok cho nên là tụi con không cần phải nhắn cô đâu tại vì nếu bạn nào mà đã vào phòng chờ được rồi á tại vì cái zoom của mình lần này nó chỉ giới hạn là 100 bạn được học chung với nhau thôi cho nên là nếu mà bạn nào đã vào phòng chờ được có nghĩa là tụi con đã được vào học rồi đó tụi con chỉ cần đợi đến giờ và cô cho tất cả mọi người vào cùng một lúc thôi ok cho nên là tụi con không cần phải lo là mình sẽ không được vào lớp đâu so again nice to see you guys today So today we continue the lesson. Okay, hôm nay thì mình vẫn sẽ tiếp tục bài học của mình. Uh, we're gonna continue with this one, the slide. Okay, we're gonna continue a little bit with the slide. Uh, I think uh, so if you guys were in my class last year okay you guys got a very you guys will be very familiar with this one right we got a conversation right a conversation yes so the name of this conversation is the awesome field trip remember you don't say the awesome awesome you như là tuyệt vời à, cái gì đó rất là tuyệt ok awesome miêu tả một cái gì đó rất là tuyệt vời á thì ở đây tụi con nhớ là không dùng chữ the bởi vì mình có awesome mình đang có nguyên âm ở đây letter a nè các bạn nào mà có biết nguyên âm đúng không there are five vowels remember à, tụi con nhớ cái cụm từ uể oải đó hồi xưa cô có chỉ mọi người ở cái lớp cũ á, là tụi con chỉ cần nhớ cái chữ uể oải là mình đã nhớ đủ đầy đủ cái nguyên âm đầy đủ cái nguyên âm rồi đó chỉ cần nhớ đúng cái chữ uể oải là xong đó thì đối với những cái từ vựng nào bắt đầu bằng cái chữ những cái chữ cái này thì tụi con sẽ dùng cho cô là ẩn đúng không mình dùng ẩn giống như là ẩn apple này nhưng mà đối với chữ the thì mình sẽ đọc có hai cách đọc khác nhau thì mình sẽ đọc là the apple đối với những cái bắt đầu bằng nguyên âm thì ẩn sẽ đổi qua là the ok so now we going to listen ok đây cô nói sơ về cái bài này bài này thì đối với những người bạn nào mà chưa học với cô thì sẽ biết thì sẽ chưa biết thì đối với bài này tụi con sẽ được listen được nghe sau khi mình nghe xong thì mình sẽ uh, I will invite ok some friends cô sẽ mời một vài bạn để đóng vai ok so you can see there are one two three people So there are three characters in this story. Sẽ có ba nhân vật trong cái chuyện câu chuyện này đúng không? Và thêm một người nữa chính là the narrator narrator là người dẫn chuyện ok cái người dẫn chuyện có nghĩa là những cái người mà sẽ đọc cái đoạn này cho cô và cái người đấy chính là cái người bắt đầu đầu tiên á mỗi cái bức hình đi theo con số one two three four five six và cái người đấy sẽ là người bắt đầu đầu tiên ok đó thì đấy là sau khi mình nghe xong thì cô sẽ mời I know the picture they are a little bit blurred right cái hình nó hơi mờ mà tụi con ráng nhìn nha ráng tụi con ráng nhìn nha Ok, tí nữa cô sẽ đọc lại từng hình một cho tụi con để ý. Ok, now we listen first. Bây giờ mình sẽ nghe trước. Mình nghe trước nha. We listen first, ok? Let me turn on the, uh, the listening. Unit 9, page 108, activity 4. Listen and read. Story. The awesome field trip. 1. Megan and Marnie went on a school field trip. Hi, girls. How was your field trip today? It was okay. It was awesome. 2. Their class went to a big park where there are very old rocks. The Red Rock National Park is so cool. 3. Their teacher told them a lot of things about the rocks in the park. What did you do there? We learned about rocks. There are so many kinds of rocks, Mom. 4. Megan liked the park. The field trip was interesting for her. I know. So you liked it? I liked it a lot. It was really interesting. 5. Marnie didn't like the field trip. It was boring for her. Yeah, Megan liked it, but I didn't. We walked and walked and walked. 6. Marnie hopes she never sees another rock. Aw, Marnie, it was fun. And I got you a present at the gift shop. You did? What? A rock! Okay, so that was the story. Now I'm gonna read it again. Cô sẽ đọc đúng theo thứ tự thì các bạn nào lát nữa sẽ đóng vai mình sẽ để ý nè. Đầu tiên sẽ là the narrator. So you can uh, read the story, the name, The Awesome Field Trip. One, Megan and Marnie went on a school field trip. Okay, okay. so you got see two girls, okay, one is Megan and one is Marnie. So which one is Marnie? So if you look at this girl here, you can see number five, uh, the narrator said, Marnie didn't like the field trip. So this girl will be Marnie's. And the other in, uh, in the yellow shirt, she is Megan. And this is the mother, okay? So Megan and Marnie went on a field a school field trip. Hi girls, girls, because two girls, okay? Hi girls, how was your field trip today? So ở đây tụi con phải thể hiện cái emotions khác nhau ví dụ bạn này bạn ở đây là bạn Mar bạn Megan đúng không à, bạn Marnie đúng không thì Marnie phải kiểu như uh, it was okay look kind of bored she's bored right yeah, she's pretty bored she don't like the trip she didn't like the trip it was okay and the other girl like it was awesome it was awesome okay show cheerful okay cheerfulness and then we got number one finished, move to number two. Their class went to a big park where there are very old rocks. The Red Rock National Park is so cool. Remember the national park, you guys? We learned about the, the national park before, right? Three, their teacher told them a lot of things about the rocks in the park. The mother, okay? What did you do there? We learned about rocks. There are so many kinds of rocks, mom. And then four, Megan liked the park. The field trip was interesting for her. I know. So you liked it? I liked it a lot. It was really interesting. Five, Marnie didn't like the field trip. It was boring for her yeah yeah mm, here we have to sound we are very bored okay so we have to say like yeah megan liked it megan liked it uh hello here you guys can still see me right megan liked it but i didn't we walked and walked and walked okay so she sounds a little bit boring uh-huh Uh, number six, Marnie hopes she never sees another rock. Oh, Marnie, it was fun. And I got you a present at the gift shop. You did? What? Sounds very surprising, right? You did? What? a rock à, bạn Mor bạn Marnie đã đang rất là chán mấy cái hòn đá rồi nhưng mà cuối cùng thì Megan lại dẫn mua tặng một cái món quà nhưng mà lại là một cái hòn đá nữa đó là lý do vì sao câu số 6 người ta kêu là Marnie mong là không bao giờ nhìn thấy bất kỳ một hòn đá nào nữa okay so here we got three characters in the story and one narrator so I will invite four friends and there will be two groups so that means eight friends will be invited sẽ có 8 bạn được mời và cô chia ra làm hai nhóm thì mỗi nhóm sẽ đóng vai một lần ok now who wants Who volunteer? Let me see who volunteer. Okay. Uh, now the first one. Minh Thư, please. Okay, Minh Thư, you will be the mother. Is it okay? Minh Thư, is it okay? Don't turn off your uh, your sound. Tụi con khi mà uh, tụi con nhớ là mình sẽ không có uh, turn off tại vì nếu mà turn off thì nhiều khi lát nữa nó mất uh, tụi con nó mất tiêu ở chỗ nào cô không biết ở đâu mà kiếm luôn á ok cho nên là nhớ là cứ để tiếng cho cô ok Minh Thư can you say can you turn on the sound again yeah dạ. okay so you will be ờ. the mother okay you will be the mother okay okay, okay. Now I will invite some other friends. So wait me, wait me. Let me invite some other friends. Of course, not Oh. of course i know there are girl only girls in the story but i could still invite the others okay the boys too so now i want to invite uh let me see wait yuan ngọc right your name is yuan Gao. yuan Gao, is it your name yeah okay so you will be uh marnie the board, the board girl okay the sad girl okay marnie so her name is marnie so you'll be this girl okay remember this girl is you and now one more friend. Uh, let's invite a boy. Okay, let's invite a boy. Mm, let's see. Uh, Dong An. Okay, you will be, you will be Megan. Okay, can you be Megan? Yes. Okay, you will be. You will be excited. Yes. Okay. Remember, Megan is the girl in yellow. Okay, the girl in yellow shirt. Okay, the, but the I'm girl the happy girl. Okay, Megan is the happy girl. Okay, so yes. you are the happy girl. I'll be there. Okay, so the Domain will be the happy girl. Uh, let me see again. Who? I nãy my mời ai cô quên. À, Doanh Ngọc. The mom. Doanh Ngọc is the sad girl. Uh, then uh, one more friend. Thư đâu rồi? Thư lại bị. À, I'm Here. Yeah, uh, Two will be the mother. Now one more boy will be the narrator. Let's invite a boy. Uh, who's in Let's see, cô xem bạn nào giơ tay nè. À, Bảo Nguyên, are you a boy? Are you a girl? You're a boy? Boy. Okay, so can you be the narrator? Bảo Nguyên giúp cô làm người dẫn chuyện được không? Yes? Yes. Okay. Yes người dẫn chuyện sẽ là người nói đầu tiên cho nên cứ khi các bạn kết thúc thì con cứ nói tiếp thôi con cứ thấy các bạn kết thúc cái hình đó thì con lại nói tiếp con lại nói qua cái hình tiếp theo nhớ là theo thứ tự cho cô one two three four five six okay so now guys we gotta start now so Nguyên goes first Nguyên goes first please Never and Mary went on the school field trips good hi girls how was your field trip today It, it was okay. It was awesome. Two. Their cars went to big parked with three very old rocks. The Red Rock National Park is so cool. Yeah, Their teacher told them a lot of things about rocks in the parks. What did you do there? We learned about rocks. There are so many kinds of rocks, Mom. I know. So Manor Park, the field trip was interesting for here. Again, again, again. Wait, wait. Nguyên lặp lại cho cô nè. The field trip was interesting for her. Interesting. The field trip was interesting for her. Good. Okay. Mother, mother. I know, so you like it. I like it a lot. It was really interesting. Good. Mary. Marnie, not Mary. Marnie, Marnie. Marnie. Mm-hmm. Marnie didn't. Marnie didn't like the field trips. It was boring for her. For her, for her, again, for, for her. her. Mm -hmm. Good. Okay, the sad girl. Who is the sad girl? Is it Ngọc? Right? Where are you? Ngọc đâu rồi? She's out maybe. Uh, I cannot see her. Wait. Ngọc, did you turn off your sound? Ok, Ngọc đừng có tắt tiếng. Con tắt tiếng, cô không biết con ở đâu để cô tìm đâu. Ok, bây giờ Ngọc tiếp nè. So now you will be the sad girl. No, still Ngọc. I can find her now. Yeah, men like it, but I think didn't. We, but I didn't. But I didn't. Mm -hmm. We working and cái chữ đây cái chữ đây con không đọc là it đâu con đọc là walked walked we walked and walked and walked We walk and walk and walk. Okay. Money hurts, see she's never sees. Another look rocks. Okay, another rock. Uh, money. This fun. I got you a present at the gift shop. Your turn. Um, you did what? You you did What? Okay, so oh, good job. Okay, good job. Well done, everybody. Good job. First time try. Good job, good job. Okay. Ở đây là đa phần là các bạn đều là các bạn mới á. À, mấy bạn cô vừa mới kêu là đa phần là các bạn uh, đều là các bạn mới á. Nhưng mà các bạn làm rất là tốt rồi đó. Okay, good job. One more group. One more group. Two. Ở ờ, uh, này cô cũng mời đủ. Two boys, two girls, right? Now I uh, let's invite. Um, see, wait me. So I want to invite, okay, Đức Nhân. Đức Nhân will be the mother, okay? Yes. Okay, Đức Nhân will be the mother. Now, one more friend. Uh, Mộc Minh will be the sad girl, okay? Yeah, the girl in pink. Yes. Okay. Uh, Sunny will be the happy girl. Yes. Sunny, banana. Manan, can you be this girl, the happy girl? Yes. Okay, good. Now one more will be the narrator. I want to invite, let's see. Okay. Oh, I haven't seen you uh, the other days. Wait. Ah, here. Let's invite Design. Yes? chí Giang will be the narrator. Okay, chí Giang sẽ là người dẫn chuyện nha. Can you turn on your sound? Can you turn on your sound? chí Giang mở micro được chưa? Can you turn on your sound, Giang? À, để cô cô ask again. Con có thấy cái nút cái chữ nào ghi là unmute không? Cái cách bên con có hiện okay yes so Chi Giang yes can you talk can you <laughs> talk Okay, you be the narrator. Lý An dẫn chuyện cho cô nghe Giống như hồi nãy đó, con cứ dẫn chuyện rồi các bạn nói xong thì con cứ đọc qua cái bức hình tiếp theo là được. Okay, so the mother, where's the mother again? The mother, please say something. Hồi nãy cô gọi ai là mother? Mother, who are you? Hồi nãy cô gọi ai ta? Who's the mother? I forgot. Don't turn off your sound. Tụi con đừng có tắt tiếng đi. Tắt tiếng đi là nó bị tắt luôn á. Ờ, có phải nãy cô gọi Mộc Miên không? Mộc Miên là ai Ngọc Mộc Miên? You are which character? Mộc Miên là the mother hả? Hồi nãy cô gọi con là gì? Us the sad girl. Oh, I say you the sad girl. You ờ, remember who is the mother? So I forgot. Cô quên mất đi ai là mother rồi. Minh Anh là happy girl này rồi cô nhớ này đúng không như vậy who is the mother hình như hồi nãy cô mời một bạn bạn nam phải không ta yes Ooh, who did I, oh. who did I invite I forgot is it Đức Nhân Đức Nhân right yes okay don't turn off your sound okay Đức Nhân là mother nha yeah. với lại dẫn chuyện là hồi nãy cô mời ai nữa rồi Trí Giang ok Trí Giang đừng có tắt tiếng nha bây giờ cô vừa mới thấy Trí Giang tắt tiếng nè again again mình chuẩn bị bắt đầu này tụi con nhớ để tiếng thì mình mới ghi được now you start Giang can you start number one Megan and Marvis morning when Megan and Marnie Marnie on a school field trip I'm going how was your field trip today is what okay yeah. This was awesome. Okay, again, it was awesome, awesome. It was awesome. Good. Number two. Yes, Cass went to a big park uh, there are very old rock and rock. Good, rocks. rocks, đúng rồi. Đó the, the Red Rock National Park in Stockholm. Good. Number three, number three. This a teacher who's them a lot of things about the rock in a park. In the park. Good. The mother? What did you do there? We We learn yes about wrongs. Again, chữ này con không ở đây thì Minh Anh nhớ không có đọc là learn it đâu mình đọc là learned cái âm đuôi là âm d we learned about learn. we learned about learn. wrongs Not we learn. learned about about rocks there there are so many kinds kind of many kinds of rocks. Good. Four. Megan like the rock, the the, park, the park, mm-hmm. the field trip. What in interesting? Interesting of he for her for her for her. Good. Okay, number four the mother? I know. So you like it? I like it. It's a lot. It's really in. interesting. Interesting. Interesting. Đúng rồi. Number five. Marin. Marnie. Marnie. Marnie. This is life the field trip, uh, I was it, boring. It, it was boring. It was boring for him. For her, for her. Don't Đúng Yeah, Yeah, go like it, but I didn't. We walk, walk, and walk. Okay, good. Oh. Marin. Marnie. Marnie. Marnie. Of Sinith. See. Another. Another. Đúng rồi. right. a money is was fun and I got you a purse as the girl shop. At the gift shop, the gift shop. At the gift shop. Đúng rồi. You did what? Đúng rồi. A rock. Okay, good. Good job, everybody. Well done. Good job, guys. Good team, good team. Okay, good job. Ở đây thì cô lưu ý một số cái từ khác, à, một cái số cái từ tụi con hay đọc nhầm nè. Đầu tiên là interesting cái chữ đấy thì có nhiều bạn sẽ đọc là interesting thì nó học đúng mình phải đọc là interest mình nói lại cái chữ ơ âm ơ interesting đó, cái âm ơ đây mình bỏ đi mình đọc là interesting thú vị à giống như ở đây là con nói là Megan thì thích cái công viên đó cái chuyến đi dạ, cái chuyến đi thực tế đó đã rất là thú vị đối với cô ấy for her đối với cái bạn đó thì bạn thấy cái chuyến đi này rất là interesting ok interesting ok uh, any other word awesome cái chữ này tụi con cũng có một vài bạn đọc sai này. awesome hồi nãy cô có nói đó tuyệt vời ok awesome một cái gì đó mình miêu cảm một cái gì đó tuyệt vời thì mình có thể dùng cái chữ này awesome it was awesome ok Megan liked it Thật, cái này thì tụi con sẽ chưa biết phát âm nhiều tại vì nó đang nói về cái thuộc dạng ed ed thì nó có ba trường hợp nhưng mà bây giờ để nói về cái này thì quá là dài nên là mình sẽ chưa có nói về cái vấn đề này hồi xưa cô cũng đã từng nói một lần ok cái cách phát âm thì nó có ba cái đầu tiên là âm chờ thứ hai là âm đờ và cuối cùng là âm it thì ở đây mình sẽ không có đọc là it đâu walked walked walked ok boring có nghĩa là buồn chán ok it was boring for her Marnie thì cảm thấy Marnie đã không có thích chuyến đi đó bởi vì nó quá là buồn chán đối với cô ấy ok gift shop là hôm bữa mình có làm cái quiz đó tụi con nhớ không gift shop là cái cửa hàng uh, mua bán mua bán đồ uh, gọi là đồ gì ta đồ lưu niệm souvenirs mấy cái đồ lưu niệm á ok I got you a present at the gift shop present món quà đúng không present okay so well done everybody good job for this one Now we move to this one. So here we got some sentences about the, the story, okay? So I will invite some friends and you just need to read the whole sentence from me. Con chỉ cần đọc cho cô nghe nguyên một cái câu đấy là được. Có nghĩa là con chọn từ nào thì con đọc cái từ đấy lên, đọc nguyên một câu và đọc cái từ đấy lên cho cô luôn, okay? Not hard, very easy. So now let me invite some friends. Um, first. Okay, let's see. I want to invite Uh, Tevin, please. Tevin, can you read number one for me? What is it? Can you turn on, wait, can you turn on your sound? Tevin. Tevin mở micro được chưa? Yes, okay. Yeah. Read number one. Which one did you choose? And just read it. Read number one for me. The, the twins Yeah. The twins went to a museum for a field trip. So you choose museum, right? You choose museum. Yes? Yes. Okay, just see the answer. Oh, it's not the museum, it's the national park where. Ở đây con thấy nè, bạn uh, có nhắc tới cái national park ở đâu? Mình sẽ nhìn thấy ở trong đây. The Red Rock National Park. Ok, bạn không có đi thăm bảo tàng, museum là bảo tàng ở đây Vinh nhớ cho cô không đọc là museum đọc là museum nhấn âm hai cho cô và mình sẽ gọi là national park ok not the museum tất cả đều có trong bài đọc hết cho nên tụi con cứ nhìn vào bài đọc lại ok mình cứ nhìn lại vào bài đọc là mình sẽ tìm ra được đáp án ok so uh, now number two uh, let's see Okay, Tuệ Nhi, please, can you read number two? I'm here. Okay, good. Number two. On, on the free field by, trip. Field trip. Field trip. The guns let learned. How Không phải là learned là learned. Learned about. Learned about animals. Which one? Rock. Okay, so which uh, word? Con chọn từ nào? Um, animals or rocks? Here, animals are rocks. You can find the information in the reading. Nhi có thể tìm thông tin ở trong bài đọc á, thì mình sẽ ra kết quả. Ok. What is it? Nó sẽ không có một cái câu y chang đâu. Con phải hiểu cái câu này nói về cái gì. Nó ờ. sẽ không có một cái câu y chang để con tìm thấy đâu. The rocks. Okay, so you choose rocks and that is the correct answers. Good job. We can see that no one mentioned anything about the animals. Không hề có một ai nhắc gì tới animals hết đúng không? Tụi con thấy không hề có một cái chữ nào liên quan tới animals hết mà các bạn đang học về rocks ở đây nè. Their teacher told them a lot of things about the rocks. Liên tục cả bài là u rocks toàn là rocks thôi. Học ở trong cái ở trong cái chuyến đi này thì các bạn đã được học về rocks. Okay, rocks. Now, Number three. Um, okay, uh, my Jane, please read number mm. three for me. Mary thought the field à, trip à, again was... cái, từ, cái tên này nó đọc sai á tên này con đọc nó bị ghi nhầm chữ cái á nó là Marnie mai Trang đọc lại cho cô nghe Marnie Marnie thought the field trip was boring. Okay, yes, Marnie is the sad girl, right? So she think the field trip was boring. Good. Now, one more friend. Uh, Dong please. Dong Number four. Megan took the flight trip. The was field, again, the field trip. The field trip was interesting. Interesting, not interesting, interesting. Interesting. Đúng rồi, tụi con nhớ đọc ba âm thôi, interesting thôi. Okay, interesting. Good job, well done. Exactly, interesting. Yeah, easy, right? Good. Here, ở đây thì chủ yếu mình có một cái new word ở chỗ twins. Twins là gì? Guys know twins? So Megan and Marnie, they are twins. Okay, they are twins. Twins, okay, song sinh. Okay, but ở đây con thấy là đi chung ở đây các bạn bằng tuổi mà. Their class, à, lớp của hai bạn là hai bạn học chung một lớp, hai bạn là sinh đôi á, hai bạn bằng tuổi nhau á. Okay, twins. Okay, twins. Now, very good. Uh, let's see what time is it? I have to let you guys do the quiz, right? OK, let's do the quiz first. Mấy lần trước mình làm quiz trễ nên là nó cũng hơi chập trong việc uh, sửa bài đúng không? Nên là bây giờ mình sẽ làm trước rồi sau đây nếu có thời gian thì mình sẽ học sau. OK, this one we gonna do individually. OK, lần trước là two times mình đều chơi teams hết. Hồi lớn lần trước là lần nào mình cũng chơi teams hết đúng không? Nên là bây giờ mình sẽ chơi classic, có nghĩa là tụi con tự chơi. By yourself. Uhm, ở đây cô sẽ cho các bạn được show đáp án trong lúc mình chơi. Thì các bạn nhớ là để ý tại vì cô không thể nào mà sửa bài hết được đúng không? Cho nên là sửa nó sẽ nhanh cho nên là tụi con nhớ câu nào mà mình làm sai thì lúc sau mình được nhìn thấy đáp án đúng á thì tụi con để ý lại cái câu đấy tại sao mình sai thì lát nữa mình nghe cô giảng nó sẽ dễ hơn. OK? Now let's do the quiz, OK? By yourself, by yourself. So wait me, let me send you guys the link in the chat box. Wait me. Okay, I copy, copy the link and now I will put it in the chat box. Okay, guys, the link is in the chat box, so please click the link for me. Let's choose Ok, I can see some friends. Sao mỗi lần cô chơi classic là cô không nghe thấy cái tiếng gì hết ta? So weird, right? I cannot hear any sounds here. Yeah, but I can see that a lot of you guys here, okay, 21, 22. So our class are uh, our class nearly 100 friends, okay? So everybody try to join, okay? Tất cả mọi người đều ráng để vào mình mình chơi we got a chance to play, okay? Got a chance to study and play the games. Okay, 63 already. Good job. The other friends try to join, okay? We're going to still wait for your friends for about two to three more minutes. Okay, 73. Seventy-five. Okay, what about the others? What about the others? The link is in the chat box, ok? Tụi con cứ vào chat box là sẽ nhìn thấy nha. Cô không có để các bạn nhắn nên là không có bị trôi đâu. Mọi người cứ bấm vào cái phần chat box là sẽ nhìn thấy cái link á. Hoặc là bạn nào mà không thấy thì tụi con cứ join cái cái cái web quizzes này á rồi mình cứ bấm cái cái cái cái cái mã này lên lên là được. 943255. Ok, bạn nào mà muốn làm thủ công á, không bấm link mà bấm cái quiz riêng rồi tụi con bấm mã thì có thể bấm cái mã này vô. 943255. Ok. Okay, 79 friends. I'm gonna wait you guys for maybe one more minute. Okay, about one and a, a half. One minute and 30 seconds. 80 friends already. What about the other 20? The other 20 friends, where are you guys? Okay, 81. I can see some of you just joined the room, so I will send the link again. Cô thấy có một vài bạn vừa mới vào lại nên là cô gửi lại cái link, gửi lại thôi nên là tụi con không cần phải vào lại. Mấy bạn nào đã ở trong room rồi thì tụi con không cần vào lại nha. Cái link này nó y chang cái link trên thôi. Chỉ là có một số bạn vừa mới vào lớp thì cô mới gửi lại thôi. Okay. Okay, guys, 85 friends already. Only one more minute, guys. Only one more minute, okay? Eighty-eight, eighty-nine. Okay, the last 20 seconds. 20, 19, 18, 17, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, guys, zero. I will start the game now. Actually, I can still join after I start the game. Thật ra các con vẫn có thể tự tham gia sau khi mà cô start. Thank you. one right now. And now a lot of you guys are competing for top one. We got LOS, yeah. Then we got Dũng nè, Đức Nhân, third place now, okay? You you were in top one. It changed continuously. Bây giờ cái top one, top three nó thay đổi liên tục. Các bạn đang rất là cố gắng đúng không? À, bài này tụi con làm khá tốt nè. Bài này tụi con làm đúng nhiều nè. 63% là nhiều đó. okay? bởi vì lớp mình đông mà mà làm đúng được cho cô 800 câu hơn 400 mấy câu là nhiều đó. Okay, good job everybody. Ừ good, that's good. Okay, the top five are like Dũng, Đức Nhân, LOS, Hoàng My, Minh Thư, Hưng. Hưng hồi nãy được tới top top one á, hồi nãy cô nhớ Hưng tới top one nhưng mà Hưng làm hơi vội đúng không? Hơi nhanh. Okay guys, uh, Let's play for two more minutes only, okay? Two more minutes, everybody. Two more minutes. of you finished okay đa phần tụi con cũng làm xong rồi đó now I will end the game okay guys in 10 seconds 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1 hôm nay thì cái cái, cái, cái quizzes nó hơi bị lắc một xíu Okay, guys, come back to the screen. Come back to the class. Okay, let's see who is the winner. I think it's you. I remember it. Okay, let's see the top 10, our top 10. Mọi người để ý. <clears throat> Của cô nó hơi lắc xíu, tụi con đáng nhìn nha. Uh, here. Okay, yes, it Dũng. Good job with, let's see, one, uh, two incorrect answers, okay? Pretty good job. Coi như là cao nhất là tụi con đúng được uh, bao nhiêu câu nhỉ? Ở đây tổng là bao nhiêu câu ta? Nhưng mà Dũng thì sai hai câu nè là con chậm hơn Dũng một xíu cho nên là mình sẽ dạ, dưới Dũng một xíu hạn tuy là số câu đó, đúng ờ, đúng giống nhau nhưng mà con làm chậm hơn Dũng một xíu à, cho nên là mình sẽ đi ở đây chắc là con sai ba câu này 86 phần trăm là ba câu đa phần tụi con sai ba câu đúng không Đức Nhân nè Đức Nhân chắc là con sai bốn câu còn 82 phần trăm Wow, Phương nè, Mai nè, Đức Nhân, Hoàng My, everybody, you guys are in top 10. Top 10 của mình hôm nay là rất là nhiều bạn mới đúng không? Congratulations, review. Let's review the questions uh, here. Oh no, this one is incorrect. Câu này sai rồi. À, mà nó bị sai cái đáp án không có sửa được. Mình phải làm theo giống người ta làm á, cho nên là đáp án này đáng lẽ là nhiều bạn làm đúng đúng không? For the swimming pool. Look at this picture. It cannot be a swimming pool. Swimming pool is where. À, bạn nào chọn forest thì tụi con nhớ câu này tụi con làm đúng rồi đó. Ok, tụi con nhớ nha à cái này nó là amusement park là như hôm trước mình có học là cái gì công viên công viên giải trí đó tụi con sẽ có thể chơi roller coaster nè ở trong đó cũng có um, swimming pools nữa ví dụ như đầm sen á là cái kiểu như cầu đường siêu tốc rồi um, công viên khủng long rồi đó I went camping bởi vì mình đang làm mà mình đang làm thì quá khứ nên là ở đây chọn went nhưng mà thực tế cô nghĩ vẫn chọn go được bởi vì gì mình không được dùng go hết ở đây hai cái đều đúng cái đề này nó hơi rắc rối cái cái đáp án nó hơi chọn sai một xíu didn't drink. Đúng rồi. Ở đây thì nhiều bạn 27 bạn làm sai để ý nè. Sau didn't tụi con đã có trợ động từ quá khứ, tụi con không dùng uh, động từ chia thì nữa. Cái nào động từ chia thì quá khứ chỉ khi nó là câu khẳng định thôi. Còn câu phủ định á là câu ý là drink. I didn't drink hot chocolate. Okay? I slept giống như cô nói đó thực ra là hai bên đều được nó không có cái cái gì thể hiện nhưng mà tại vì chủ đề cũng là giống như là where did you go chủ đề của mình là where did cái ờ, chủ đề cái cái cái cái cái về cái thì quá khứ hơn bạn đã đi đâu mà where did you go nên là nó vẫn thiên về thì quá khứ hơn ok Where did you go last summer holiday? À, đây là Hạ Long Bay. ok good. You guys know this is Hạ Long Bay. Good job. Look at this picture and, and choose the best answer. À đây là Hội An Ancient Town, phố cổ Hội An. Okay. Have you ever been to Hội An and to Hạ uh, Long Bay? I went to uh, uh, Hanoi once. I visit my bro I visited my brother there. Yeah, he he lived in Hanoi uh two, like a year ago, but now he lived with me. So but I never went to ha Hội An. Never I've never gone to Hội An. ah this is Phú Quốc right because this is island. Nó đọc là Iceland hay là Iceland nha cái chữ này tuyệt đối không đọc Iceland hay Iceland gì hết nó là âm cong nên là tụi con không có phát âm cái chữ s lên ok island, hòn đảo I went to Phú Quốc Island last weekend ở đây thì nó không để là Nha Trang bởi vì nó đang để là island. với lại ở đây nó đang để là ờ, còn cái này chắc chắn không phải là Hà Nội rồi đó ok good à Huế ok Imperial City thành phố Huế đúng không never been to Huế I never been to Huế, never been to Nha Trang. Chợ Bến Thành, Bến Thành Market, a very famous tourist attraction in Ho Chi Minh City. Okay, that is Bến Thành Market. Những cái nơi mà nổi tiếng ở trên ờ, ở trên Việt Nam của mình. À, I went to. Uh -huh, good. What was the trip like? Cái câu này nó đang hỏi về cái what was the trip like cái chuyến đi đó nó như thế nào? What was the trip like? Trip nếu tụi con dùng chữ how thì tụi con có thể hỏi là how was the trip còn nếu dùng chữ what thì mình có thể là hỏi là what was the trip like okay what was the trip like and you can say it was great it was amazing it was boring it was awesome okay mình dùng những cái tính từ để miêu tả về cái chuyến đi chuyến đi đấy của tụi con như thế nào sao hôm nay nó lắc chữ vậy ta sorry guys hey last summer okay họ đã ở đâu thì mình còn phải ở đây tụi con không thể nào là nó ai được bởi vì nó người ta hỏi they mà đâu có hỏi mình đâu người ta hỏi they mình phải nói là they were at bởi vì đang dùng là were nên mình cũng là dùng were they were at the seaside okay the seaside what did you do at the beach con đã làm gì ở bãi biển thì cái hành động uh, hay nhất chính là hành động built a sand castle, sand castle. I went by train. Yeah, not underground, guys. This is not a subway. Không phải là subway đâu mà underground. Okay, not the subway. This is the train. Okay, choo choo, the train. How did you go to school yesterday? Con là đi học tới trường ngày hôm qua như thế nào á? You don't see any bicycle in the picture, so you cannot say rode a bike to school. Cannot see any bicycle, right? You can see the boy is walking. The boy is walking to school yesterday. Yeah, he walked to school. So you have to say on foot and to school on foot two ways. Okay. Đi bộ thì có hai cách. Nếu mà nói bằng cái gì thì có thể ghi là on foot hoặc là tụi con có thể dùng là đi bộ là trực tiếp luôn là I walk to school luôn thì nó ngắn gọn hơn. Okay à đây à, cái tàu cái tàu điện ngầm đúng không okay next one how did Mai go to see her parents Mai went to see her grandparents by motorbike. The picture, yeah, the motorbike, not the taxi or the underground, okay? The motorbike, cái xe máy. Thì tụi con sẽ gọi cho cô là motorbike. À, wow, câu này rất là nhiều bạn chọn đúng. Nam went to the seaside by plane because the picture, it's a plane, okay? Good. Now, uh, dear Tony, my mother and I went to Phú Quốc. Phú Quốc uh, hometown chỉ có island thôi. Cho nên là mình sẽ có đáp án bên đây hoặc là bên đây. Thì đã đi đến đâu? We went from our house, đi từ nhà đến sân bay to the airport. Đây là cái ý quyết định của tụi con nè. Bằng phương tiện gì á thì tụi con nhớ cho cô bằng là đi với chữ by. Bằng phương tiện gì? I went to school by day. I I we went from our house to the airport by taxi bằng phương tiện gì? Okay, by. We use the word by. Okay, not to, not to. Okay. Next one. Did you enjoy the trip? Enjoy just like enjoys mean like love. Okay. tụi con có nghĩa là có tận hưởng cái chuyến đi đó không có thích chuyến đi thay thế nhau cũng được ví dụ à, con thích làm gì có thể thay vì con nói đơn giản là I like thì các bạn có thể đổi một xíu cho nó hay hơn thì tụi con dùng cái chữ enjoy này nè đó uh, I enjoy reading book after school ok giống như like vậy đó thì ở đây mình sẽ trả lời yes I did bởi vì đang hỏi mình mà did you à, thì mình trả lời là phải đều dùng mình thì mình phải nói là yes I did chứ mình không có question ok yeah bài này các bạn làm khá là tốt rồi đó ok that's really good everybody that's good job đáng lẽ là có một cái bài nữa mà cô nghĩ bây giờ mình làm không kịp bữa sau mình làm tiếp có một cái bài uh, một cái bài but we gonna do them later okay today we continue hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với cái slide đi À, hôm sau thì cô cho tụi con làm cái bài bên ngoài, okay? So I have some questions for you guys about the story, okay? So you guys just need to look at the story and then answer me again, okay? Now, uh, let's invite a friend to answer. Okay, and full, please. Did Mar um not Marine, okay? Did Marnie? You know who is Marnie, right? Con biết ai Marnie The sad or the happy girl? Marnie is sad girl. Oh, is a sad girl. So did Marnie like the field trip? Did she like the field trip, full? Yes or no? Ma Marnie Marnie? Yes. Yes. Um, but no, it's actually no bởi vì Marnie là the sad girl mà con hiểu không? Sad girl là tại sao bạn đó buồn tại vì bạn đó không có thích chuyến đi đó. Ở đây con thấy là bạn nói là gì? It was okay. Bạn lúc nào cũng nói là gì? À, không thích. Đó, ở đây con thấy là Marnie didn't like the field trip. Ở đây rõ ràng người ta dùng cái câu là gì luôn? Marnie didn't like, didn't like là không thích á cho nên ở đây nếu mà cô hỏi Marnie có thích chuyến đi đấy không thì Phú sẽ phải trả lời là no she didn't ok again Phú no she didn't No, she didn't. Đúng rồi, và để giải thích tại sao bạn ấy không thích thì bạn con có thể dùng cái câu là because it was boring. Bởi vì khi mà mình trả lời tại sao thì mình phải có cái chữ tại vì sao thì mình phải nói là bởi vì sao đúng không? Khi trả lời thì tụi con có thể thêm cho cô cái chữ because bởi vì sao? Because the field trip was boring was boring for her for her ở đây chính là for Marnie á for Marnie ok à, tại sao bạn lại thấy buồn à, thì bởi vì cái chuyến đi nó rất là chán đối với bạn Marnie cái chuyến đi này nó chán lắm bây giờ phú thử trả lời lại cho cô nghe nào why did Marnie why did Marnie didn't like the field trip because the field trips was boring for money. Okay, good job, Fu. Well done. Thank you so much. Now, number two. What about Megan? Uh, let's see. Yes, Phúc Wing. What about Megan? Did Megan like the field trip, Wing? Did Megan like the field trip? Yes. Okay, so why? How can you know Megan liked the field trip? What did she say? Anything? Where can you find the information? Because she says that we learn about rocks. There are so many kinds of rocks. Uh ờ -huh. Cái này chưa thể hiện được Nếu mà cái câu mà Nguyên đọc đó Nó chưa thể hiện là bạn Marnie thích cái chuyến đi đó Nếu mà con chị nói là gì bạn chỉ kể thôi là we learned about rocks con đã học về đá có rất là nhiều loại đá khác nhau đó mẹ à nó chưa thể hiện là Megan thích cái chuyến đi đấy mà cái câu con cái câu con cần tìm á chính là cái câu number four Megan liked the park Megan rất là thích cái công viên ờ, cái cái vườn quốc gia the field trip was interesting và tại sao tại sao thì con sẽ trả lời bằng cái câu này giống như là cái câu trên vậy đó because the field trip was interesting for Megan thay vì nó boring đối với Marnie thì bây giờ nó interesting đối với Megan ok đó là lý do mình đó là cái câu để mình có thể trả lời được đó ok now number three was Marnie happy was Marnie happy with Megan's present okay let's see who can answer this one uh okay let's invite okay Hải Đăng right Hoàng Hải Đăng Can you eh, uh, can you answer question three for me? Was Marnie happy with Megan's present? Did she was she happy with the present? What do you think? Con có nghĩ là bạn Marnie thấy vui với món món quà mà Megan tặng cho Marnie không? I don't know. You don't know? Okay, I will invite one more friend to help you, okay? So thank you, Thanks so much. Thank you. Now let's invite Bảo Ngọc, please. Bảo Ngọc. Was Marnie happy with the gift? Marine happy with Megan's present. Yes or no? So you think she is happy? She was happy? Yes. Okay, so actually she wasn't, she wasn't because you know why? Here. Ở đây thật ra bạn không có vui bởi vì sao? Con thấy ở cái câu này là Mar Marnie hopes she never sees any rock. Marnie mong là cô ấy sẽ không bao giờ thấy một cái viên một cái sau khi đi cái chuyến đi đấy xong đi đến cái quần ờ, vườn quốc gia đấy là học về đá không là Marnie là mong là không bao giờ nhìn thấy bất kỳ hòn đá nào nữa nhưng mà bạn Megan lại tặng cho Marnie một hòn đá cho nên là thực ra là Barney không có happy đâu not happy with the gift nhưng mà ở đây thực ra nó cũng không có nói rõ là bạn Barney ờ, có vui hay không nữa ok now number four đây là một câu hỏi về tụi con okay you guys wanna answer by yourself uh, what kind of field trip do you like? So I want to ask you. Ở đây tụi con có thể nói đơn giản là where, where do you want to go? Ok, nếu mà được lựa chọn đi field trip á, thì tụi con sẽ muốn đi đâu? Where do you want to go on a field trip? Uh, Phương Anh, please, where do you want to go? If you can go on a field trip. Oh, wait, wait, wait, you haven't turned on your sound, Phương Anh. Yes. I want to go to the zoo. Ah, you want to go to the zoo. Okay, yeah. Wait, wait, can you explain why? Why do you want to go to the zoo? Because I can learn on, on about animals. Oh, yeah. So you like animals, right? Okay, good. Uh, what about Lucy? Yes. What kind of field trip do you like? Where do you want to go on a field trip? I like to go to the swimming pool. Oh, you want to go to the swimming pool. Can you swim? Do you know how to swim, Lucy? I'm no, I'm not. Ah, you haven't learned how to learn to swim. I can learn to swim. Yeah, but you can learn there. Okay, good. Good job, Lucy. You're not afraid of water. That's good. A lot of friends at your age, they afraid of water. Okay, có nhiều bạn á, thì sẽ thường cô thấy là thường thở nước á. Okay. Now, one more friend. Um, okay, let's invite one friend. here. A new friend. Uh, let's see. Okay, a very special friend, Elsa. Khánh Vọng. Mm -hmm. Where do you want to go on a field trip? Khánh Vọng? where do you want to go? I want to go to where I you want to go? To, to có muốn đi ừ. đâu Where? Where? I want to go to the beach. Oh, the beach. Okay. I can see the picture behind you. The background. It's a beach, right? So you like swimming at the beach? Ah, you like swimming in the sea. Yeah. Can you swim? Do you know how to swim? Vâng. Do you know how to swim? Con biết bơi không? You know how to swim? Yes. Oh, wow, that's good. Uh, when I was at your age, I didn't know how to swim. Uh, hơi mà cô bằng tuổi Vân là cô không biết bơi. <laughs> cô tới tận lớp uh, lớp lớp, lớp mấy ta? Hình như cô tới cấp cấp 2, lớp 6, lớp 7 lận. Nhưng mà cô có mấy người bạn bây giờ cũng chưa biết bơi nữa là rất là lớn rồi hai mươi mấy tuổi rồi mà vẫn chưa biết bơi ừ. có nhiều bạn của cô rất là sợ nước nữa bây giờ lớn rồi nên là học bơi rất là khó tụi con còn nhỏ thì tụi con có thể xin ba mẹ đi học bơi nó sẽ rất là vui với lại dễ dễ bơi hơn còn lớn lên là mình bắt đầu mình mình lâu quá mình học bơi cái mình sợ đó ok swimming is a good skill kỹ năng bơi là một cái kỹ năng tốt cho mình đó Okay, so guys, today we stop here. I forgot to send you guys the homework yesterday. I'm really sorry. So I will send you guys the homework for for this week. Okay, maybe at the end of the week on Sunday. Okay, bởi vì thứ tư mình mới học lần nên có thể là vào chủ nhật thứ hai gì đó cô mới gửi bài tập cho tụi con thì cũng là những cái quiz thôi hoặc là có thể cô sẽ gửi một cái bài nào đấy để làm và nộp ở trên group chẳng hạn. Okay và cô sẽ tự chấm từng bạn. Okay, maybe a video. Mấy có thể là cô sẽ nhờ tụi con quay một cái video gì đấy mình trình bày một cái gì đấy liên quan tới cái chủ đề của mình đang học là field trip Okay, so good job, everybody. Well done for today's class. I can see that you guys did very wonderful job today. Hôm nay cô thấy bạn nào làm cũng rất là tốt hết. Và lấy lại làm bài quiz cũng rất là giỏi nữa. Okay, so good job, guys. I'm very glad that all of you guys here joined the uh, class with me today. We will see each other again, okay, next week on Wednesday, okay? So now say goodbye to your friends, okay? It's late and I hope you guys have a happy weekend with your family and friends. Okay, guys, goodbye and see you next week. Bye bye. bye, See you later. See you later. See you later. Bye bye.